nhà đến với kênh Phúc To Be Hiện tại thì Phúc đang đứng ở chùa Quan Âm Nghe nói là có một chuyến hàng từ ngoài Bắc chuyển vào Nam Phúc qua Phúc quay lại cho bà con và quý anh chị xem Đây, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa hướng về thành phố mang tên Bác đây là chuyến hàng của Hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa gửi vào cho thành phố Hồ Chí Minh, điểm tập kết tại chùa Quan Âm, quý anh chị à, ở khu nhà trọ hay khu cách ly cứ lập danh sách rồi báo cho chùa chùa sẽ sắp xếp gửi những phần quà rau củ quả gạo mì tới cho khu vực của các bạn chùa không phát cho đơn vị cá nhân nhỏ nhỏ lẻ vì lúc trước cũng phát cho người dân nhưng tụ tập quá đông bị à, công an lập biên bản rất nhiều lần nên bây giờ chùa không có phát cho từng à, cá nhân nữa mà quý anh chị hay bà con ở cái nhà trọ hay à, khu cách ly lập một danh sách rồi báo cho chùa sau đó chùa sẽ sắp xếp thời gian và mang quà rau củ quả tới cho bà con đây những hàng rau củ quả trên xe rất là nhiều nha xe này hai giò khoảng 15 à, đến 20 tấn nha chỉ có ba người bốc xếp xuống Phúc nghĩ bao ốc này chắc tới khoảng 12 à, giờ khuya quá hiện tại bây giờ là 7 giờ rưỡi tối chuyển hàng này theo tài xế nói thì từ Thanh Hóa chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh đi 42 ờ, tiếng nha vô đây các anh còn phải ờ, bốc hàng xuống do không có ai phụ hết hiện tại bây giờ là 8 giờ 30 ngày 24 tháng 7 buổi tối nha sáng mai là ngày 25 tháng 7 chùa sẽ ờ, phân phát phân phát quà tới những khu cách ly những khu nhà trọ quý anh chị có nhu cầu cần những phần quà hỗ trợ thì ờ, cứ liên hệ trực tiếp với chùa lên danh sách ở cái khu mình sống khu bị cách ly hay là khu nhà trọ người dân cần hỗ trợ thì cứ lập danh sách liên hệ trực tiếp với chùa chùa sẽ sắp xếp do là nhà phúc ờ, gần chùa nên những chuyến hàng về phúc biết phúc quay lại truyền tải những hình ảnh nhanh nhất để quý anh chị ờ, ở nhà trọ của cách ly cần quà hỗ trợ gì đó thì có thể liên hệ sớm với chùa để sớm nhận được ờ, những phần rau củ quả những phần quà Phúc thấy trên xe thì có bắp cải rất là ngon xanh tươi à, bí đỏ cà rốt à, cải thảo chung là nhiều thứ lắm hành tây đồ Phúc nhắc lại quý anh chị bà con cô bác muốn nhận quà ở cho khu cách ly hay khu nhà trọ của mình thì cứ lên một cái danh sách xong rồi đó liên hệ với chùa đừng nên một người hai người tới chùa xin người nào cũng tới hết lúc đó rất là đông sẽ dễ uh, lây nhiễm bệnh và bị uh, công an lập biên bản phạt xe tải thì rất là lớn trên xe nhiều hàng hóa rất là nhiều rau củ quả bà con xem được video thì cố gắng ờ, liên hệ sớm với chùa để nhận được ờ, rau củ quả về cho khu nhà trọ hay khu cách ly của mình quý anh chị ờ, bà con xem kênh nhớ đăng ký để ờ, sớm nhận được những thông tin về những phần quà của chùa Phúc sẽ cố gắng cập nhật quay video và đăng lên nhanh nhất để quý bà con và quý anh chị có thể sớm nhận được những phần quà cho gia đình mình Ờ, chúc bà con có nhiều sức khỏe trong mùa dịch và sớm nhận được ờ, những phần quà từ những à, nhà hảo tâm Phúc xin kết thúc video tại đây nhớ đăng ký kênh nha